Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sống khỏe cùng IDC Life được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ trên kênh IDC Life. Và Thúy Miền rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, bệnh vô sinh hiếm muộn là một vấn đề rất nhức nhối hiện nay, nhưng để phát hiện ra bệnh và sớm có những phương pháp điều trị kịp thời thì rất khó bởi vì tính tế nhị cũng như là sự e dè, lo ngại của người mắc phải. Chính vì thế, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay bác sĩ Phạm Thành Sơn, chuyên gia trong lĩnh vực vô sinh hiếm muộn à, và bác sĩ cũng đang là giám đốc của phòng khám FPA Clinic. Vâng, xin chào bác sĩ và cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời của chương trình và có mặt ngày hôm nay. Vâng, à, chào MC Thúy Miền. À, chào tất cả các quý vị khán giả đang à, đồng hành cùng với chương trình ADC Live. À, vâng, thưa bác sĩ, tuần vừa qua thì chương trình của chúng tôi có nhận được uh, câu hỏi của vị khán giả đó là của chị à, Mai Oanh, 27 tuổi, sống tại Hà Nội, có câu hỏi như sau. Vợ chồng em lấy nhau được gần 6 tháng rồi mà vẫn chưa có con. Em đã đi khám, chụp tử cung vòi trứng thì thông hạn chế, còn lại xét nghiệm nội tiết, kết quả đều bình thường. Chồng em khám làm xét nghiệm tinh dịch đồ, kết quả là chỉ có 25 triệu con tinh trùng và trong số đó thì chỉ còn 30% còn sống. Cho em hỏi, là nếu vợ chồng em thực hiện à, kỹ thuật IUI, kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung thì có được không? À, em cảm ơn bác sĩ. À, vậy thì đầu tiên thì để cho khán giả của chương trình có thể hiểu rõ về vấn đề mà chúng ta bàn tới ngày hôm nay thì bác sĩ có thể à, nêu khái quát về cái bệnh tinh trùng yếu là gì và kỹ thuật bơm tinh trùng vào tử cung là như thế nào thưa bác sĩ. Cảm ơn uh, chương trình đã gửi uh, câu hỏi của bạn uh, Mai Anh đến uh, chuyên gia. Thì về trường hợp của bạn Mai Anh thì ờ, chúng ta đang ờ, có ba vấn đề tất cả vấn đề đầu tiên là bạn Mai Oanh có các cái ờ, chụp x quang tử cung và trứng thì hai vào trứng là thông hạn chế Đấy, về trường hợp về thông hạn chế thì trong 2 năm qua mình điều trị thành công cho 268 cặp vợ chồng tất cả thì cũng có khoảng 15 cho đến 20 bạn là gì là có được uh, cái vòi trứng là bị thông hạn chế thì uh, sau đó thì mình điều trị thì hoàn toàn có thai được tự nhiên Do, uh, như vậy thì trường hợp của bạn uh, Mai Oanh thì uh, có thể sẽ có thai được tự nhiên hoặc là gì bơm IUI thì đều uh, đều được đấy đều có khả năng có thể sinh con được ngoài ra thì uh, vấn đề uh, của chồng đó là gì um, đi xét nghiệm tinh dịch đồ là 20 uh, 5 triệu con trong đó tỷ lệ sống khoảng 30%. Như thế thì ờ, số lượng tinh trùng sống sẽ rơi vào khoảng độ trên 6 triệu tinh trùng. Thì ờ, với những trường hợp mà mà có thể tiến hành được IUI ờ, thì trên 5 triệu tinh trùng là chúng ta đã có thể tiến hành bơm để tỷ lệ thành công của nó cao rồi. Đấy, về cái tiêu chuẩn của cái tinh trùng yếu ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào rất nhiều những cái tiêu chí Đấy, ví dụ như là đầu tiên phải nói đến kể đến đó là gì uh, về thể tích chẳng hạn về thể tích thì thường thường là sẽ phải uh, khi một cái mỗi lần xuất tinh ra thì nó sẽ phải trên 2,5 ml thì nếu mà dưới 2,5 ml hoặc là thì có một số những trường hợp có những uh, bạn uh, gửi tin nhắn đến cho mình hỏi thì chỉ ra có vài giọt uh, tinh trùng thôi uh, tinh dịch thôi thì lúc đó thì nó rất là ít và cái số lượng thì qua đó thì nó cũng nó cũng sẽ kém nên là đầu đầu tiên ờ, chúng ta sẽ kể đến đó là thể tích khi mà thì tinh dịch xuất ra. Đó. Thứ hai nữa đó là gì? Đó là do màu sắc. Bình thường à, lượng ờ, tinh trùng mà ờ, cái màu sắc khi mà xuất ra thì nó sẽ giống cái màu trắng sữa đấy đục đục. Còn một số những trường hợp các anh nam giới mà xuất uh, tinh ra sao? Một là tinh dịch rất là trong trong như nước kiểu là Ờ, nước ờ, lã của chúng ta bình thường ấy, thì ờ, số lượng cũng rất là ít đấy và thứ hai nữa một số trường hợp thì lại xuất tinh trùng ra thì lại màu sắc màu vàng đấy, có những cái màu vàng tức là đôi khi thì các anh kiêng quá lâu mà không xuất tinh trùng ra thì uh, tinh trùng nó cũng sẽ có thì có những cái màu vàng hoặc là gì một số trường hợp lại có những cái màu không phải màu trắng đục mà lại là màu xanh màu xanh ở gặp ở trong một số những trường hợp là viêm bị viêm mủ đấy thì uh, cũng gây ra cái gì cái tinh trùng uh, yếu ngoài thể tích này màu sắc thì chúng ta sẽ kể đến cái số lượng của tinh trùng bình thường để mà có thai được uh, tự nhiên thì cái số lượng của tinh trùng nó sẽ rơi vào khoảng trên 39 triệu tinh trùng đấy thì uh, trường hợp như của uh, chồng bạn oanh là tinh trùng dưới 25 ở ờ, à, khoảng 25 triệu con thì cũng là gì là số lượng là ít đó và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ quan tâm đến uh, số lượng uh, tinh trùng tiến tới thường thường số lượng uh, tinh trùng tiến tới đặc biệt là gì số lượng tinh trùng tiến tới uh, nhanh nó phải trên 32 phần trăm đấy thì mình phải xem xét xem là cái số lượng tinh trùng tiến tới nó có đạt được hay không nếu mà gì dưới 20 à, dưới 32% thì cái di động của nó cũng kém và cái tỷ lệ mà gì khó tai tự nhiên nó cũng sẽ gì nó cũng sẽ khó hơn đấy và một cái chỉ tiêu uh, tiếp theo nữa đó chính là cái tỷ lệ sống tỷ lệ sống của tinh trùng thường thường sẽ phải trên 58% còn trường hợp của chồng bạn oanh đây là gì là 30% thì cũng là gì cũng là hơi ít đó. và cái ờ, một cái chỉ uh, số cũng rất là quan trọng nữa mà các bác sĩ thường uh, hay quan tâm đó chính là gì cái tỷ lệ dị dạng của tinh trùng bình thường ờ, theo WHO năm 2010 uh, ờ, là mới nhất thì tỷ lệ ờ, tinh trùng dị dạng à, tinh trùng bình thường sẽ lớn hơn bằng 4 4% 4% trong tổng số thì nếu mà đạt được 3% cũng rất là ok rồi nhưng mà chỉ một số trường hợp thì dị dạng 100% hoặc là gì tỷ lệ bình thường nó chỉ có 1% đến 2% thì cái tỷ lệ mà có thai tự nhiên cũng gì cũng rất là thấp đấy và thì để đánh giá được là tinh trùng có yếu hay không yếu thì các bác sĩ sẽ dựa vào thì rất nhiều cái cái chỉ số thì, uh, ờ, khác nhau các tiêu chuẩn khác nhau để chúng ta đánh giá và như thế thì chúng ta có thể so sánh này trường hợp của chồng bạn anh ở đây là, là tinh trùng đang số lượng ít và thì cũng uh, tỷ lệ sống là kém đối với trường hợp của chị Mai Oanh thì à, cái việc mà sử dụng kỹ thuật IUI bơm à, tinh trùng vào tử cung thì có phải là cái biện pháp tốt nhất không thưa bác sĩ? Bơm tinh trùng à, vào buồng tử cung cũng là viết tắt là IUI thì cũng là một cái thủ thuật là thụ tinh nhân tạo về trường hợp để làm gì tức là thì các bác sĩ sẽ tính toán được cái giờ ờ, trứng rụng sau đó là thì chúng ta sẽ dự trữ tinh trùng trong khoảng độ 3 đến 5 ngày và thì lấy cái tinh trùng ờ, của người chồng ra riêng sau đó chúng ta sẽ quay ly tâm rồi lọc ờ, các uh, tinh trùng khỏe bằng các uh, nghiệm pháp như stream tức là gì uh, để những con tinh trùng khỏe nó bơi uh, bơi ngược lên trên đấy sau đấy là chúng ta sẽ lấy những con uh, tinh trùng khỏe này và bơm trực tiếp vào Ờ, buồng tử cung uh, của người vợ thì uh, những cái tỷ lệ uh, có thai thì nó sẽ cao hơn uh, rất là nhiều và thường thường sẽ áp dụng cho những cái trường hợp uh, ví dụ như là tinh trùng yếu đấy, hoặc là gì rối loạn uh, phóng loãn uh, ở của người phụ nữ buồng trứng uh, đa nang đấy, mà khó có con được tự nhiên đấy thì uh, cũng sẽ làm được cái nghiệm pháp uh, Burma UI này và với trường hợp của bạn Mai Oanh thì uh, tỷ lệ um, tổng số là 25 triệu con và cái số tinh trùng sống được 30% như thế nó cũng rơi vào khoảng độ ờ, trên 6 triệu ờ, con tinh trùng sống thì cũng có thể làm được cái ờ, phương pháp bơm IUI này. Vâng, vậy thì có những cái nguyên nhân nào gây ra tình trạng à, tinh trùng yếu ở nam giới thưa bác sĩ? Về trường hợp về tinh trùng yếu thì nó có rất nhiều nguyên nhân có thể nguyên nhân tại uh, cơ thể của chúng ta ví dụ như là nguyên nhân trực tiếp ở à, tinh hoàn chẳng hạn thì uh, sẽ có những trường hợp một số bạn ờ, bị uh, tinh hoàn ẩn hoặc là gì không có tinh hoàn hoặc là bị teo tinh hoàn Đấy, trong những một số các bạn bị uh, quai bị thì có thể bị viêm tinh hoàn uh, di chứng thì uh, sẽ không sản xuất ra tinh trùng Đấy, thì trường hợp đó thì chúng ta hoàn toàn là không có tinh trùng à, một số bạn thì lại có tinh hoàn có sản xuất ra tinh trùng nhưng mà cái đường ra thì nó lại bị tắc đấy thì cũng gây ra là khi mà xuất tinh ra thì uh, trong tinh dịch sẽ không có không có tinh trùng hoặc là bị hẹp cái ống uh, cái đường uh, dẫn tinh trùng ra thì cái số lượng tinh trùng cũng sẽ thì cũng sẽ ít có thể nữa đó chính là đôi khi thì uh, liên quan đến những cái thói quen uh, ăn uống uh, hàng ngày của uh, các đấng mày đâu ví dụ như là uh, bia rượu này đặc biệt là thuốc lá thuốc lá trong đó nó có nicotine thì nó làm giảm trực tiếp 27% cái ờ, cả số lượng chất lượng cũng như là độ di động uh, của tinh trùng và làm tăng cái tỷ lệ uh, dị dạng lên của tinh trùng Đấy. ngoài ra thì uh, đôi khi những cái thói quen về uh, thức khuya stress rồi, uh, uống uh, cà phê trong đó đặc biệt là có caffeine Đấy, cũng gây ra thì uh, giảm cái chất lượng uh, của tinh trùng đi và theo nghiên cứu uh, mới nhất của uh, các nhà khoa học của Hungary uh, thì uh, các ờ, anh nam giới mà đôi khi là ờ, sử dụng laptop quá nhiều đặc biệt là gì đặt ở trên ờ, đùi của mình thì cái tinh hoàn nó cũng bị nóng lên và nó làm giảm cái số lượng của tinh trùng đi một số anh thì có cái thói quen đó là hay đi tắm sông hơi sông hơi thì cái nhiệt độ nó rất là cao tầm 70 đến 80 độ thì cứ nhiệt độ quá cao thì tinh hoàn nó cũng sẽ gì nó cũng sẽ không sản xuất tinh trùng vậy thưa bác sĩ, đối với trường hợp của chồng chị à, Mai Oanh, sau khi làm các xét nghiệm thì kết quả là chỉ có 25 triệu con tinh trùng và trong số đó là 30% còn sống. Thì à, không biết là với trường hợp này thì còn có cơ hội có con được hay không? Và nếu có thì cần có những biện pháp nào phù hợp ạ? À, với trường hợp của à, chồng chị vợ chồng anh chị Mai Oanh thì ờ, đầu tiên thì mình ờ, thấy rằng cái số lượng của tinh trùng có có ra tức là thì tinh hoàn có sản xuất được tinh trùng mình điều trị trong 2 năm vừa rồi thì ờ, rất nhiều những trường hợp là chỉ có gì một triệu hai triệu con Đấy, sau đó thì dùng thuốc ờ, cũng đã lên được thì 180 ờ, 190 triệu con Đấy, rất là lớn đặc biệt gần đây nhất thì mình có điều trị cho anh Nhữ Văn Nhã Đấy thì đầu tiên là năm 2017 chỉ có 3 đến 4 con tinh trùng trong cái mẫu cặn ly tâm thôi. sau đó là năm 2018 à, xét nghiệm lại cũng chỉ cái số lượng rất là ít, chỉ có vài con mình cho dùng uh, thuốc uh, kích tinh trùng lên thì uh, sau 2 tháng đáp ứng nó lên được 67,2 triệu con xét nghiệm tại bệnh viện Metatech. Sau đó tiếp tục mình dùng thêm uh, HQ men liệu trình kích tinh trùng tối ưu đến uh, 2 tháng ừ, sau thì bây giờ đi xét nghiệm lại ngày 14 tháng 2 năm 2019 tại bệnh viện MetaTech thì lên được 680 triệu con tinh trùng thì uh, hoàn toàn có thai được tự nhiên rất là dễ và cái số lượng cũng đã lớn rồi thì với những trường hợp như của vợ chồng anh chị Mai Anh thì đầu tiên thì mình nghĩ rằng lên có thể dùng thuốc à, các thực phẩm ăn uống à, kết hợp à, hỗ trợ đấy để nó làm tăng cái số lượng à, tinh trùng lên điều trị khoảng độ ở 3 đến 6 tháng à, thì à, lúc đó nếu mà không được thì à, IUI cũng là một cái phương pháp rất là hay